Kính thưa đại chúng, có một câu hỏi gửi về cho Thầy như thế này. Con kính thưa Thầy, con thấy có rất nhiều điều kiêng kỵ khi rút tỉa chân nhang, như là con gái không được rút tỉa chân nhang và động vào bát hương. Tỉa chân nhang thì phải để lại ba cây, sáu cây, bảy cây. Chân nhang không được vứt bừa bãi vì sợ bị tán tài sau khi đốt phải mang cho ra sông, hồ hoặc hòa nước bón cây. Vì cũng sắp đến ngày 23 tháng Chạp rồi, nên con muốn hỏi thực hư những điều đó có đúng không ạ? À? Nhà con thì bố con mất rồi, chỉ còn ba con đều là con gái. Nếu thật sự con gái không được rút tỉa chân nhang, thì nhà con phải đi nhờ người đến rút hộ ạ. À. Con kính mong Thầy giải đáp cho con được rõ, con xin tri ân công đức Thầy ạ. À đại chúng thấy câu hỏi đó, <laughs> có vui không yeah. <laughs> tức là bạn này bạn ờ, hỏi về cái chuyện tỉa chân nhang yeah. tỉa chân nhang như thế nào đây thế thì kính thưa đại chúng hiện nay thì đúng là cái chuyện thờ phụng chân nhang à, thờ phụng của chúng ta rất nhiều vấn đề dân tộc ta thì rất là có tín ngưỡng rồi có những người thì theo tôn giáo nhưng mà không theo tôn giáo thì lại có những cái tín ngưỡng tâm linh nhất định thờ cúng ông bà tiên tổ không? hay là thờ à, vị thần nọ thần kia Đấy, có những nơi không thờ những vị thần này thờ các vị anh hùng dân tộc đó đó thì họ có nhiều cái để thờ lắm thì thầy mới thấy rằng là cái cái tâm lý mà muốn được thờ phụng đấy là một cái tâm lý chung của con người vào con người luôn luôn muốn thờ phụng một cái gì đấy tôn thờ một cái gì đó cái đấy nó thật là linh thiêng thật là cao quý cái đó là tốt đấy là biểu hiện của cái tâm cung kính cái tâm mới biết là mình còn thấp kém mà cái tâm muốn thờ phụng cái gì đó là cái tâm tốt và tức là người này vẫn còn hướng đến cái gì đấy cao quý hơn biết sợ biết nề phục một cái gì đó là tốt chứ cái người mà trong tâm chả nề chả sợ ai chả muốn thờ kính ai tôi là nhất ấy, thì cái người đấy đáng lo lắm thưa đại chúng người dân việt nam mình có cái tâm lý rất muốn thờ phụng không thờ cái này cũng phải thờ cái kia vào cái gia đình mà không có bát hương là người ta cảm thấy có cái gì đấy không ổn nghe không cho nên hầu như gia đình nào cũng phải có một cái bát hương cũng phải có một cái bàn thờ dẫu là không thờ phật thì cũng thờ gia tiên hay là thờ một vị thần linh nào đó à, thờ một ai đó họ nghĩ thế cái đó là tốt thôi cho nên thầy nói cái người mà có tín ngưỡng ấy vẫn là cái người hay tức là người ta vẫn tin vào một cái điều gì đó Chứ cái người không còn tin một cái gì trên đời này thì người đấy thật là đáng sợ. Nghe không? Thế nhưng mà trong cái việc thờ phụng này đại chúng thấy nó cũng khá phức tạp. Thực sự ấy, Thầy sẽ phải giải đáp rất rất nhiều những câu hỏi liên quan đến cái việc thờ phụng. Một cái ban thờ cũng bao nhiêu câu hỏi, một cái bát hương cũng bao nhiêu câu hỏi. Wow. Đó, thì hôm nay bạn này bạn hỏi về cái việc thờ phụng này liên quan đến cái việc cái bát hương và bát hương thì phải có cây hương thì bạn hỏi là là bây giờ con có nghe người ta nói rằng là sao đây là con gái không được rút chân nhang không được rút chân hương không được động vào bát hương nó suối quẩy nghe không thế rồi tỉa chân hương thì phải để lại ba cái chân hoặc là là năm chân hay bảy chân gì đó là sao thì cái chân hương ấy sau khi mà tỉa đi ra rồi thì mang gì đốt đi thì phải đổ đi đâu phải mang ra sông đổ hay là phải hòa vào nước để để vào đâu đi nếu thay bát hương thì làm sao làm sao nghe không ừ, đó thì bạn rất là lo thế thì kính thưa đại chúng cái, cái, cái, cái, cái lo của bạn này thì cũng là cái lo chung của nhiều người khi mà chưa được soi sáng bởi giáo lý ờ, của Phật Pháp. Nghe không? Nhiều cái lo lắm, thưa đại chúng. Đó. Ví dụ như là người ta nói là, là à, bát hương, ấy, có những quan điểm ấy, trong, trong nhân gian là bát hương là cấm không được đụng vào. Đã đặt lên bàn thờ là phải để yên đấy, không được đụng vào có lau thì lau thật nhẹ không xê dịch cái là chết xê dịch cái là sau là đổ vỡ hết sự nghiệp đấy là có khi mất chức đấy nghe <laughs> không tôi đồn nhau như thế chân nhang ấy là cấm không được tỉa phải đúng đến ngày 23 tháng chạp ông công táo mới được tỉa cho nên nhiều gia đình là để chân nhang ngút ngàn từng chồng từng lớp từng lớp lên à, đã có những cái gia đình mà ở quê đến thầy vào mà lại họ lại thích mua những cái cây nhang mà nó còn cái tàn nó xoắn xoắn xoắn thế này này quan niệm là cái, cái tàn nhang mà nó càng dài càng xoắn nhiều vòng là nhà mình lắm lộc Đấy. cho nên một thời kỳ là bán bán nhang ấy, những người bán nhang họ lại gọi là nhang này là nhang xoắn nhang này là nhang coi như là không có gãy đó hiểu không họ chọn những cái cây tre mà cái cật nó thật tốt nên để bán riêng một cái loại hương đấy loại nhang đấy vì cái tâm lý biết là dân ta thích cái nhang mà đốt nó, nó cứ phải cháy còn nguyên tàn như thế nó xoắn vào nữa thì càng thích quả thật thì cái nhang mà nó sắn vào trông nó đẹp có phải không ừ, nó đẹp thật thế nhưng mà dân mình là nhân cái đấy là mê nghĩ là là đắc rồi đấy cái cây nhang này thờ nó là được nhiều lộc nhiều tài thứ hai nữa là không được tỉa chân nhang cứ để trồng chất như vậy từng lớp từng lớp cho đến tận ngày 23 tháng chạp như vậy là một năm thờ là 360 ngày không có tỉa chân nhang cho nên chân nhang nhà nào cũng ngút ngàn hết cả thế nếu ở phải một cái nhà mà lại lập bằng da phải không hay là cái phòng thờ nó lại bằng gỗ hay là có những cái đồ dễ bén dễ cháy mà nó bốc nó cháy một cái thì thôi rồi đại chúng thấy rất nguy hiểm Đấy. nhưng vì dân quan niệm là không được à, không được động vào chân nhang phải đến ngày 23 cơ ngày ông công ông táo ông đi trầu trời rồi á ông đi rồi ở nhà mới được tỉa ừ, nghe không thế đấy nhiều nhà như thế thầy đi thầy làm lễ thấy nhiều nhà mà chúng con không dám tỉa đâu ạ sợ lắm động vào là sợ <laughs> họ, họ cảm thấy cái bát hương nó một cái gì đấy rất là linh thiêng và rất là đáng sợ nhưng tốt thì tốt thật <laughs> nhưng họ cảm thấy có cái thái quá đó thế rồi rút chân nhang thì không biết là tỉa để lại mấy chân để lại mấy cái hay là tỉa hết có được không đó. thế ở đây bạn này em hỏi là phải để lại ba ba chân hay là sáu chân hay bảy chân bạn cũng không hiểu thế rồi con gái có được sờ vào bát hương hay con gái có được thắp hương không đó có nhiều nơi mà con gái không được thắp hương nhất là con gái mà đến kỳ ờ, đến kỳ là kỳ kinh nguyệt của mình đấy là không được thắp hương còn không được ra lễ bái luôn và tệ hơn nữa là con gái mà đến đến đến đến tháng của mình là còn không được đi chùa không được lễ bái tức là những cái việc lễ bái là con gái là rất hạn chế yeah. À, đến ngày đến tháng là càng bị càng bị cấm đó họ cho là con gái sờ vào đấy là xui xẻo cho cả nhà nghe không đại chúng đấy thế thì bây giờ cái việc ấy thế nào rồi thay một cái bát hương thì thế nào nghe không bát, hương phải thay thì làm sao đấy ờ, thay là không biết thay thế nào rồi bát hương thì có khi là có người ta mang ra sông người ta để lên trên một cái cái cái cái miếng xốp xong để nó trôi sông chứ cũng không dám vứt xuống sông ừ. nhiều thứ lắm rất là phức tạp Đấy. thế thì ở đây ấy, thầy xin trả lời cho bạn này thế này Trước hết ấy là nói rõ cái ý nghĩa của cái việc thờ phụng, à, cái bát hương thờ phụng. Thờ phụng là việc tốt, như lúc đầu Thầy nói, là một cái tâm lý tốt, là cái tâm lý biết cung kính, biết rằng còn có những cái đối tượng cao quý hơn mình, và có những cái đối tượng mình phải kính phục, kính nể, mình mới thờ. Đấy là tâm lý tốt, đấy là vừa là tâm lý khiêm hạ, vừa là cái tâm lý biết tôn kính. Và, và người ấy là có đức tin, có lòng tin thì người ta mới thờ chứ không tin chả ai thờ cả thì cái người đó là những cái phẩm chốt tốt việc thờ cũng là tốt nhưng phải hiểu nó như thế nào đó. đối với dân tộc việt nam mình thì à, thờ cúng và thường là có cái bát hương vậy thì cái bát hương á, ở đây chúng ta phải biết là nó chỉ là một cái vật để cho chúng ta bày tỏ cái sự tôn kính đối với cái thế giới tâm linh thôi và với cái, cái đối tượng mà mình tôn kính có thể là ông bà tiên tổ hoặc là thần phật tiên thánh gì đó nghe không nó là cái chỗ để mình để tâm vào cho nên thầy thường nói cái bát hương nó giống như là một cái sim điện thoại á là cái, cái vật để cho mình kết nối với thế giới tâm linh đại chúng rõ chưa ừ, cái bát hương như cái sim điện thoại thế thực ra thì nó là như thế không có bát hương thì cũng vẫn không sao các vị thánh tăng chư tổ như mình thì vào rừng tu lấy đâu ra bát hương mà các ngài vẫn đắc đạo các ngài có cần bát hương để khấn cúng phật đâu nhưng ngài trong đấy ngài tu ngài vẫn đắc đạo Đấy không? Thế, thế thì như vậy cái bát hương nó chỉ là cái biểu tượng để cho chúng ta có chỗ chúng ta hướng tâm đến chúng ta chú tâm vào thôi cho nên thầy hay lấy ví dụ nó là cái sim điện thoại và thông qua cái chỗ cái sim điện thoại này mình không những gọi được cho cái người gọi là người người nông dân và cái người ở hạ đẳng nhất mình cũng gọi được mà gọi đến cái ông gọi là là là bộ trưởng ông vua ông quan mình cũng gọi được cái sim điện thoại nó vô tư thế nó có thể kết nối được nghe không thì cũng thế ở nơi bát hương người ta không những ta có thể khấn đến đến quỷ thần ma quái ta khấn cũng được mà ta có thể khấn cả từ phật thánh chư thiên mà chỉ cần một bát hương cũng có thể khấn được hết không có sao cả hết đấy và không phải là thế giới vô hình họ chen chúc nhau ngồi trong cái bát hương ấy đâu ông bà tiên tổ mình không phải về là là ngồi chui rúc vào trong cái bát hương ấy đâu hay là đậu ở trên cái, cái tàn hương ấy đâu cho nên nhiều gia đình nữa còn khổ thế này này thờ thì lại thờ phải bên ngoại riêng một bát hương bên nội một bát hương không sợ hai họ không hợp nhau ngồi với nhau không không không lành <laughs> thầy đi thầy nghe nhiều câu chuyện vui lắm con sợ vì lúc sống là con biết là đằng ông ngoại con với ông nội con là không hợp tính nhau hai cụ là hay cãi nhau bây giờ chết cả rồi bây giờ con thờ không thờ riêng hai bát không thì lại để cho hai cụ một bát là thằng nào hai cụ cũng cãi nhau đấy lại chúng thấy quan niệm rất là rất là thô sơ hiểu một cách rất thô sơ mộc mạc thế đó nhưng mà sự thật thì nó không phải thế không phải các cụ về mình khấn là các cụ phải chui hết vào cái bát hương ấy các cụ làm sao chui được vào đấy rồi khấn cả thánh thần tiên phật làm sao mà ngã ngài lại phải chui vào đấy không phải mà đấy nó chỉ là cái kết nối thôi giống như cái sim điện thoại mình gọi đến người này người kia thì người đấy có phải là người ta chạy về với mình đâu có phải không nó không phải chạy về với mình mà nó chỉ là cái sóng âm chỉ là cái sóng từ trường thôi cũng thế thế giới tâm linh cũng thế cái bát hương cái cây nhang nó chỉ là cái chỗ để chúng ta chú tâm tại chúng hiểu là chú tâm mà chúng ta hướng tới cái đối tượng đấy đến thế giới tâm linh thôi nhé bản chất nó là như vậy nếu chúng ta chú được tâm ta hướng được tâm rồi thì không cần bát hương cũng không sao nghe không cho nên rất nhiều các cái nước ở trên thế giới họ có thờ bát hương như mình đâu phải các nước phương tây họ có bát hương đâu nhưng họ cũng vẫn có chuyện tâm linh của họ nghe không? đó thì chúng ta phải hiểu nhé để cho chúng ta thấy quan niệm về cái bát hương nó nhẹ nhàng đi à, chứ không dân ta là rất sợ đụng chạm vào cái bát hương nghe không? làm cái gì cũng rất sợ và từ đó sinh ra rất nhiều cái lo lo lắng khi mà lỡ bát hương bị xê dịch lỡ bát hương bị làm sao là rất sợ đấy thế để chúng ta hiểu bản chất của cái bát hương nó chỉ là một cái vật là một tượng trưng vật để cho chúng ta chú tâm đến hướng tâm đến để kết nối với thế giới vô hình thế giới tâm linh thôi chứ nó thực ra nó không phải là cái gì quá là quan trọng và quá là linh thiêng đến như chúng ta tưởng nghe không? Đấy. vậy thì từ đây ấy, thì chúng ta rút ra cái việc chúng ta đối xử với cái bát hương thế nào khi chúng ta hiểu rõ nó rồi nhé thì chúng ta hoàn toàn có quyền lau chùi gọi là bao sái bát hương xê dịch bát hương không sao à, bê nó xuống lau chùi sạch sẽ đánh rửa sạch sẽ xong rồi lại đặt lên không vấn đề gì hết đấy là một ban thờ cũng thế lau chùi thoải mái sạch sẽ xê dịch các đồ thờ cúng trên đấy không có vấn đề gì hết giống như ở chùa mình ngày nào cũng lau chùi bao sái nghe không thứ hai là cái chân nhang ở trong bát hương đấy chúng ta hoàn toàn có quyền tỉa đi hàng ngày không phải đợi đến ngày ông công ông táo mới được tỉa đừng để cho nó lùm xùm cho nó ngốt ngát hết cả lên rồi nó bốc nó cháy một cái là rất nguy hiểm nhé Thế chúng ta tỉa rồi, đối với người thờ Phật ấy, thì có thể là ừ, tỉa hết chân nhang đi để lại ba cây thôi, ba cái chân nhang và vâng, mang tính chất tiếp nối. Vâng, ba chân nhang tượng trưng cho Phật Pháp Tăng Tam Bảo, để lại ba chân nhang. Thế người tại gia chúng ta thì có thể để lại đến năm cái chân nhang, nghe không? À, ngũ phúc, đấy ví dụ thế, tượng trưng cho năm cái điều phúc lành, đấy, hoặc là năm đời, đấy, huyết thống năm đời ít nhất như thế để ta nhớ nó rất là đơn giản thế thôi nhé tất nhiên không ai để cái số chẵn vì số chẵn nó không có trung tâm không ai để hai cây nhang không ai để bốn cây nhang vì cái số chẵn ấy, nó không có cái ở giữa đại chúng thấy không số chẵn không có giữa mà ba thì mới có cây ở giữa năm mới có một cây ở giữa thế thì thường người ta để hoặc ba cây hoặc năm cây thôi chứ không ai để hai cây nghe không không ai để bốn cây nha đó đấy là lý do vì sao mà lại là, là số 3, số 5 Số 7, tất nhiên 7 cũng không ai ta để nhé. Thì ta thường để lại ba cây hoặc 5 cây. Đối với người tại gia có thể để lại 5 chân nhang, nghe không? Đấy, đó. Còn với người Phật tử thì thôi để lại ba chân nhang. Để lại có, có nghĩa là mang tính chất tiếp nối, nghe không? Không phải ta phủi bỏ, ta vứt đi hết sạch những cái gì đã đã có nha. Ý nghĩa là như thế. Thế còn cái cho khi mà thờ lâu ngày thì cái cho của bát nhang nó đầy lên ta cũng phải bỏ đi, ta phải xúc bớt đi hoặc ta có thể thay cho mới bình thường cái cho cũ đấy ta đổ ra tất nhiên ở chỗ này có vấn đề là cái cho đấy rồi cái chân nhang đấy khi chúng ta vứt bỏ đi đấy ta vứt ở đâu thì chúng ta biết ấy, cái chân nhang ấy cái cho đấy nó vừa trên ban thờ vừa mới khấn cúng với phật thánh tiên tổ xong nếu ta đem nó ra ta đổ vào đống phân đổ vào chuồng lợn ta thấy nó có nên không nó có cái gì đấy cái tâm mình nó gợn nên nó có cái sự bất kính có phải không? Giống như cái áo bố mình mới mặc xong, mà bây giờ bố mất rồi, tất nhiên bố mất thì bố chả dùng nữa, bây giờ ta mang cái áo người ta ra, ta đắp cho con chó, với người ta đắp cho mấy cái, ta vứt ra đống phân, ta vứt thì ta thấy ta nó bị, cái tâm mình nó không được, nghe không? Cho nên tất cả những cái liên quan đến cái việc bàn thờ, những cái vật cúng trên bàn thờ, cái này là trong luật của à, chư tăng ấy cũng nói rất rõ kể cả những cái hoa đã cúng lên cho Phật này, hoa trái đã cúng lên cho Phật, nếu khi nó héo, nó tàn rồi, cũng không được vứt vào những chỗ bẩn thỉu. Nghe không? Ta cũng nên để ra những cái chỗ sạch sẽ hoặc là ta bón vào những cái gốc cây chỗ sạch sẽ nhé. Biết rằng hoa nó héo rồi nó cũng trở thành rác thôi, nó cũng sẽ bẩn thôi nhưng mà vì nó vừa mới ở chỗ trên cái chỗ ban thờ cung kính xong cho nên ta không được ngay lập tức vứt nó vào chỗ bẩn thỉu cái tâm mình sẽ cảm thấy không không có lành thiện, nó không cung kính. đại chúng hiểu không? Đó, nhá. Thì cái đấy là nó, nó giữ cái tâm cho chúng ta cho được tốt đẹp, nó được trọn vẹn. Nếu ta ngay lập tức ta vứt nó vào những chỗ bẩn thỉu thì ta thấy nó không ổn cái tâm mình. Và như vậy là tâm mình bất ổn là mình sẽ không hay. Đó, thế cho nên về về ý nghĩa thì đại chúng biết những cái vật đã đặt trên ban thờ từ bông hoa cho đến cái cho, cái chân nhang khi chúng ta bỏ chúng và bỏ loại bỏ cái đấy thì ta nên để vào một cái chỗ nào đấy mình thấy nó là sạch sẽ để vào cái bồn, bồn hoa sạch sẽ hay cái gốc cây sạch sẽ không? đấy là được nhé chứ đừng vứt ngay nó vào cái chỗ rác rưởi bẩn thỉu vào đống phân đống rác ta xem nó như cái vật đống thì không nên các con rõ chưa nào đại chúng rõ chưa nhé đấy thế rồi à, cái việc mà con gái có được à, à, cúng lễ hay là được lau chùi bát hương hoàn toàn bình thường nhé về tâm linh nó không phân biệt con gái con trai chỗ này kể cả người phụ nữ đến đến tháng của mình đến ngày kinh nguyệt cũng thế vẫn lên thắp hương khấn vái bình thường miễn làm sao mình phải giữ vệ sinh sạch sẽ ở nơi thân thể mình là được kể cả đi chùa lễ phật cũng bình thường nghe không? phật có cấm cái đấy đâu đấy là cái chuyện tâm sinh lý bình thường của con người à, đấy là cái tâm sinh lý bình thường con người cái đấy không có tội không có lỗi gì cả wow. chỉ có chúng ta phải giữ cho nó sạch sẽ đấy thế thôi còn phụ nữ hay nam giới đều thắp hương đều khấn vái đều tỉa chân nhang được hết nghe không? đều dọn dẹp ban thờ được hết ạ không có vấn đề gì cả cái quan niệm mà chỉ có nam giới đấy là cái quan niệm của một cái xã hội trọng nam khinh nữ vào wow. Ờ, trọng nam khinh nữ quan niệm rất là lâu đời Ờ, gọi là quan niệm của một cái xã hội gọi là là theo cái cái chế độ gọi là phu hệ à, cho nên trọng nam khinh nữ đấy, nhất nam viết hữu thập nữ viết vô đấy là cái quan niệm đấy nó làm cho xã hội chúng ta luôn luôn xem nhẹ người phụ nữ và, và cho rằng cái việc tế tự thờ cúng là chỉ có nam giới thôi và nghĩ rằng chỉ có nam giới mới kết nối được với thần linh thôi nữ giới là, là, là chỉ kéo theo ma quỷ thôi <laughs> thế cho nên là nữ giới là không được đấy là quan niệm sai lầm trong lịch sử phật giáo chúng ta thấy đã rất nhiều vị nữ đi xuất gia và đắc thánh quả thành a la hán ví dụ như là bà dì mẫu của phật đấy của, của thái tử tất đạt đa đấy tức là bà kiều đàm di đấy bà đi tu rồi bà thành thánh a la hán thế rồi gia du đà la công chúa gia du đà la cũng thành thánh a la hán tất cả rất rất nhiều vị vị nữ đi tu đắc thánh quả là thánh đấy không chuyện thường đâu bà liên hoa sắc là thần thông biến hóa coi như là gọi là đệ nhất của bên ni đấy đó có là chuyện thường nhé cho nên nam hay nữ trong phật giáo rất là bình đẳng về mặt tu chứng và về nhiều mặt trong xã hội và đương nhiên có những cái về mặt cấu tạo thân thể thì khác nhau và có những cái chức năng khác nhau đấy, nhưng mà về các mặt trong xã hội là bình đẳng đấy về mặt tu chứng cũng bình đẳng thế về mặt thờ cúng cũng phải bình đẳng nam hay nữ đều được thờ và đối với Phật giáo thì kể cả con gái cũng được thờ bố mẹ như thường. Đi lấy chồng rồi vẫn có quyền thờ bố mẹ đẻ mình như thường, chứ không phải mình không được phép thờ. Tất cả con cái đều được thờ cha mẹ, nhưng không phải chỉ con trai hay là chỉ ông trưởng mới được thờ cha mẹ. Đấy là một cái quan niệm nó không đúng. À, và với góc nhìn Phật giáo thì chúng ta thấy cái đó là bình đẳng giữa tất cả những người con. Đấy. Thế thì cái việc này Thầy xin trả lời để cho bạn ừ, hiểu được nhé là cái việc mà bạn là con gái có được ờ, thay sửa bát hương rút tỉa chân nhang hay không đó là hoàn toàn bình thường và thay tỉa như thế nào quan niệm như thế nào cho đúng về việc thờ cúng về bát hương về cây nhang thì thầy đã giải thích rồi thì mong rằng đại chúng hiểu chỗ này để từ nay ta có một cái ứng xử rất là là chính tín đối với cái việc bát hương cái việc thờ phụng đại chúng rõ chưa